Nghe lỗi giận, nghe khen vui, người xấu đến người hiền đi, nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi, lỗi vui ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội, biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu lỗi chồng thêm, yêu bình đẳng, phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất người danh người hạnh cao danh tự cao mọi người trọng không bề ngoài người người tài năng tiếng tự cao ờ, được người phục chẳng do khoe mình có tài chớ dùng riêng người có tài không chỉ trích không không chỉ trích không định ờ, không định giàu chớ khinh nghèo chớ ghét cũ ờ, không thích mới người không rảnh chớ não phiền người bất an không quấy nhiễu Người có lỗi không vạch trần, việc riêng người không nói chuyện, khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn, khen người ác chính là ác, ác cùng cực tai họa đến. Cùng khuyên thiện cùng lập đức, tội không ngăn đôi bên sai, hễ nhận cho phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít, sắp cho người trước hỏi mình, mình không thích, phải mong ngưng, ân phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn báo ân dài đối người ở thân đoan tránh tuy đoan tránh lòng độ lượng thế phục người người không phục lý phục người tâm mới phục cùng là người khác tộc loại thô tục nhiều nhân tử ít đúng người nhân người kính sợ nói thẳng lời không rẻ nịnh gần người hiền tốt vô hạn đức tiếng dần lỗi ngày giảm không gần hiền hại vô cùng tiểu nhân đến trăm việc hư không gắng làm nếu học văn chỉ bề ngoài thành người nào, nếu gắng làm không học văn theo ý mình mù lẽ phải. Cách đọc sách có ba điểm tâm mắt miệng tin đều trọng, đây mới đọc, đây mới đọc, chớ thích kia, đây đọc chưa xong, đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, cần chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi ghi chép lại, học hỏi người mong chính xác, gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mày nghiêng, tâm bất tránh, chữ viết ẩu, tâm không ngay, xếp sách vở để cố định. Đọc xem xong, trả, đọc xem xong trả chỗ trả chỗ cũ tuy có gấp xếp xếp, xếp ngay ngắn có hư sai liền tu bổ không sách thánh bỏ không xem che thông minh hư tâm trí, chớ tự chê đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. ha ha ha,